đây là cái bước sơ đẳng để đi vào công phu tu tập của nhà phật đạo phật nó dễ như vậy đó <laughs> không có khó làm đúng không cái chuyện rất là rõ ràng ở nơi hiện tại này là cái mà mình đang rõ biết âm thanh thì bây giờ phải nói cho nó rõ ràng nó rành mạch cái đang rõ biết đó nó rõ biết như thế nào âm thanh nó hiện ra như thế nào rõ biết như thế nào âm thanh hiện ra làm sao rõ biết làm sao vân vân tất cả những cái đó là mình phải thấy phải biết vừa biết mà vừa thấy nó nữa biết không chưa đủ thấy rõ ràng âm thanh hiện ở đâu thì uh, tự nhiên có tiếng cục ở sau lưng cái mình biết liền biết một cách nhanh chóng đúng không tiếng cụp bên trái của mình biết tiếng cụp bên phải của mình biết tiếng cụp ở đằng trước mình biết mà biết chính xác nó ở hướng nào thậm chí là biết nó ở vị trí nào đúng không cái chuyện này là mình xưa giờ mình đã có như vậy rồi bây giờ chỉ cần mình xác thực cái đó thôi ha, bình tĩnh ngồi lại một uh, tiếng đồng hồ ở một cái chỗ riêng của mình bắt đầu mình thả hồ cho nó rỗng rang <laughs> đừng có dính cái gì nữa không à, bắt đầu tiếng dế nó kêu tiếng con gì nó kêu rồi à, tiếng kẹo kẹt tiếng gió thổi gì gì đó mình nghe mình nghe một cách rất là chính xác một cách rất là rõ ràng vừa nghe vừa biết nó ở vị trí nào hả nghe ở đâu nghe sao mình sẽ diễn tả cho được trong một tờ giấy ngắn tờ giấy tập thôi ha tờ giấy tập thôi này là bao nhiêu người nhớ là hết từng này phải nộp <laughs> không có công phu gì vĩ đại lắm đâu tôi khéo rõ biết <laughs> đơn giản là chúng tôi khéo rõ biết đó là cái bước đầu tiên nhưng bây giờ mình không bỏ qua bước này mình nói thêm nếu như bây giờ chúng ta khéo nghe được cái này từ cái âm thanh hoặc là khéo thấy được hình sắc nói chung là nơi ờ, lục căn của mình tiếp xúc với lục tầng mình khéo cái rõ biết để bây giờ tới cái rõ biết này là mới khác nè ha à, bây giờ ờ, mình sẽ bước bước hai là cái mà đang biết âm thanh với cái biết hình sắc à, cái biết cái biết để nhận ra là cái cái hay hay nghe và cái bị nghe và cái hay thấy cũng như cái bị thấy thì đầu tiên mình phải phân biệt ra hai cái này xong xuôi rồi chúng ta sẽ bước thêm một bước nữa biết thêm biết nữa nếu quý vị giỏi thì cửa này qua dễ rồi cửa thứ hai <laughs> cửa thứ hai cửa thứ hai là bây giờ ờ, mình ờ, đủ cái định tĩnh để mình lắng động mình thấy cho rõ là cái nghe âm thanh này nè cái biết nghe âm thanh với cái biết thấy hình sắc cái biết ờ, ngửi mùi với cái biết xúc chạm với cái biết ý niệm cái biết này nó giống nhau làm sao nó khác nhau làm sao giống hay là khác đầu tiên mà mình sẽ trả lời là mình sẽ khẳng định là nó giống hay là nó khác nó là một hay là nó là hai ví dụ như cái biết của âm thanh và cái biết của hình sắc thì nó là một hay là hai à, nếu nó là một thì mình phải lý giải cái một đó <laughs> nếu nó là hai chúng ta phải lý giải cả hai đó và tại sao nó lại là hai ví dụ nha ví dụ như mình được quyền phản biện nè bây giờ mình thấy là cái lỗ tai thì nó mới nghe âm thanh mà mắt đâu có nghe được đúng không thì nó có cái khác đó. tức là bây giờ lỗ tai chỉ nhận biết âm thanh thôi mắt không nhận biết được thì vậy là cái nhận biết của âm thanh cũng như cái nhận biết của hình sắc nó có một cái biết có cái gì nó biết tức là mình vẫn biết được tôi vẫn thấy ừ, tôi vẫn biết được là tôi nghe tôi vẫn biết được tôi thấy thì vậy là cái nghe ở lỗ tai và cái thấy con mắt vẫn được tôi biết ừ, thấy chưa vẫn được tôi biết nữa <laughs> thì vậy là cái tôi này nè cái tôi này là nó ở cái nghe hay là cái tôi nó ở cái thấy cái tôi nó ở cái ngửi hay tôi nó ở cái nếm thì quý vị sẽ phân biệt cho ra được là cái tôi của cái cái cái nghe nó khác cái tôi của con mắt hay là nó giống nó là hai hay nó là một <laughs> nhưng mà nếu như nó là một tại sao nó không có cái lỗ tai nó không có thấy mà nó lại nghe không đúng không nếu nó là một thì tại sao con mắt nó thấy mà nó không nghe được à, rồi chúng ta phải phản biện được phải trả lời được trong trà giấy đặt câu hỏi ra trả lời sao đó <laughs> đúng không chơi này cũng vui lắm á và quý vị mà khi khám phá ra được cái điều này một cách rất rõ ràng rồi là mình sống giữa cuộc đời này tự tại không còn không còn dính mắc tới cái gì nó tiền trần nữa nhưng mà nếu cái này mình không thấy rõ là cả đời mình tu không có được cái gì trơn nói cái chuyện lục căn mà mình không có rành và không có rành nữa lục căn thì làm sao nói cái chuyện thoát ra ngoài lục căn được đúng không đây là cái chuyện gọi là khéo rõ biết <laughs> Bồ Tát hay lắm, Bồ Tát kêu mình làm những cái chuyện nó thấy nó thường lắm nha Nhưng mà lơ mơ cả đời này á À, chúng ta không thấy ra những cái chuyện rõ ràng này mà cái chuyện này mà không rõ ràng thì gần như không có chuyện gì mình rõ ràng hết tại vì sao tại vì thấy nghe ngửi nếm xúc chạm là gần như 24 trên 24 trong đời sống của mình chuyện thường xảy ra chứ không phải chuyện trên mây nữa bây giờ không có nói chuyện trên mây nữa nói chuyện thường xảy ra <laughs> thì bây giờ chúng ta phải khéo rõ biết một cái chuyện ví dụ như bây giờ mình à, nhìn vào mắt không làm thấy đương nhiên là hình sắc của mình không thấy rõ rồi đó nhưng mà lỗ tai này không có nhắm được trừ trường hợp lấy cái gì bịch nữa thôi <laughs> thì vậy là nhắm mắt để mà lắng tâm xuống thì lỗ tai vẫn còn nghe mình vẫn còn ngứa mình vẫn còn nóng mình vẫn còn lạnh cái mùi mình vẫn còn biết không lẽ bịt lỗ mũi nữa à, thôi kệ nhắm được cái nào thì cứ nhắm cái nào còn nghe thì mình cái nào nghe rõ nhất chúng ta sẽ nương vào cái đó mà chúng ta nhận định đó tập nghĩa chúng ta tu là gần như những cái gì mà liên quan tới mình mình phải khám phá và khám phá này rất là thú vị ví dụ như bây giờ à, nãy giờ mình nói với nhau là ai cũng nghe hết rồi đúng không bao nhiêu âm thanh chúng ta đều nghe hết rồi cái tự dưng cái nó dứt ngang nó không còn âm thanh nào nữa hiểu chưa không còn âm thanh nào nữa thì mình cứ ở cái chỗ mà nghe không âm thanh nha ở chỗ nghe không âm thanh và ở cái chỗ không có âm thanh vang động xung quanh thì ờ, mình đặt lại một câu hỏi nhẹ nhàng là ủa nãy giờ bao nhiêu âm thanh mình nghe hết mà cái gì mình cũng nghe hết mà bây giờ nó đâu rồi à? và nếu như nó không có còn dính ở nơi căn của mình thì mình sẽ có kết luận gì có kết luận gì dễ mà kết luận là căn trần nó không có dính nhau đúng không ủa mà căn trần không dính nhau là giải thoát á <laughs> đúng không mình sẽ nhận ra được cái đạo lý tức cười gì đó cái chuyện nó rất là tức cười với chuyện này là chuyện thật à chứ nó không có căn bao giờ dính với trần mà lâu nay có nhiều khi mình không để ý mà bây giờ mình để ý mình thấy ồ rõ ràng là căng với trần đâu có dính nhau đâu ta vậy thì nó dính nhau là cái gì đó, mình sẽ phân từ từ nó mới dính nhau là cái gì à, tức là bây giờ người lên lợi thì nói là nãy giờ tôi nghe bây giờ tôi và nghe thì nó dính ở trong tâm thức rồi bây giờ tôi có thể diễn tả được cái âm thanh hồi nãy tôi nghe mà đã diễn tả được có nghĩa là nó có nơi tâm thức có tâm thức là có dính mặc dù nó không có dính ngoài căn nhưng nó dính nơi tâm thức của tôi bây giờ nói một lời hay tôi nhớ nói một lời dở tôi nhớ thì đương nhiên là tôi dính ở nơi tâm thức của mình đúng không mình lanh lợi một chút là mình sẽ nói như vậy và sự thật thì nó đã dính như vậy có nghĩa là dù âm thanh mình để ý hoặc không để ý mà nó qua căn của mình đều dính vào trong tâm thức mình hết đừng nói tôi nghe không có nhớ nha mặc dù là bây giờ ờ, mình nói nguyên câu gì đó à, nhưng mà từng tiếng mình nghe hết nghe qua rồi thôi cái mình à, muốn nhớ mình nhớ không được nó hay vậy là nó nhớ không được nó nhớ không được tức là tưởng là mình không dính nhưng mà thực sự nó đã quân tập rồi mình phải thấy được cái điều mà dù nó không nhớ có muốn gợi nhớ mình không nhớ được nhưng mà cái lúc mình ngồi vắng nó tự nhiên là từng chi tiết nhỏ nó hiện ra thì có nghĩa là thấy là dính nghe là dính theo cái nghĩa theo cái nghĩa thường như vậy thì chúng ta phải chấp nhận cái sự thật là thấy là dính nghe là dính này tới hồi bây giờ từ ở nơi trần mà mình đã từng thấy mình đã từng nghe nó bắt đầu nó khởi lại nơi tâm của chúng ta đúng không là lúc mình ngồi yên một mình thì cái chuyện mà sáng người này nói vui quá cười cái nhiều khi mình nhớ lại mình cũng cười một chút không có cười như sáng nhưng mà chuyện sáng vui quá mình cười bây giờ bảo đảm nhớ lại là mình cảm giác nó vui vui mén hoặc là chuyện ngày sáng người ta chửi mình nói nặng mình mình hơi buồn thì bây giờ chuyện nó nhớ lại mình cảm giác mình buồn mén chuyện có không có thì như vậy là có nghĩa là cái xúc cái xúc cảm nó xảy ra trong cái lúc mà căng xúc trần căng xúc trần nó có cái cảm một là thương hai là ghét xảy ra nó có cảm tình nó có tình ở trong đó mà có tình nó thì dính sâu hơn còn nó về mình nghe thường nghe tiếng rất là bình thường và thôi mình cũng không để ý nữa thực sự là mình không để ý nữa thì khi mà tối chúng ta ngồi thiền là nó nó nó nó hiện ra khác lắm thấy chưa cảm xúc buồn thì nó hiện ra làm cho chúng ta gợn chút cũng không vui cảm xúc vui thì chúng ta gợn chút vui mà không có cái nét buồn trong đó rồi có những cái mà âm thanh hiện ra mình không có cảm xúc không có cảm xúc thì nó vẫn hiện ra ủa thì vậy là cái mà mình để ý mình là mình vui nó cũng hiện ra mà cái mình không để ý nó cũng hiện ra thì điều đó mình liền kết luận là thấy nghe đều là dính thấy nghe đều là dính thì dính như thế này nó tạo thành cái gì ví dụ như bây giờ khởi lên lần thứ hai nó vui nó vui mình muốn mình muốn mình muốn mình muốn nó hiện lại nữa thì đương nhiên là nó sẽ còn hoài nó sẽ hiện hoài nơi tâm của mình bây giờ cái chuyện buồn xảy ra chúng ta lại cố tình không muốn cho nó xảy ra thì sao thì nó hết luôn không nghe cũng như cái chuyện mình muốn giữ hồi nãy mình muốn giữ thì đương nhiên nó còn rồi nhưng mà ngược lại mình muốn xua đuổi mình muốn trấn áp mình muốn dẹp bỏ thì nó lại sao nó cũng tiếp tục được quân tập nơi tâm của mình nữa rồi cái anh mà mình không để ý ảnh hiện ra rồi cái ảnh mất đi ảnh hiện ra rồi ảnh mất đi thì ở đây mình phải sử dụng cái từ là khéo rõ biết nữa rồi khéo rõ biết chỗ này nè những cái ý nghiệp buồn vui hiện ra thì nó rất là rõ nét những cái ý mà nó không có nghiệp tức là những cái pháp trần mà nó không có có thành cái thương không có thành cái ghét thì nó cũng hiện ra thì ba cái bộ mặt này hiện ra chúng ta đều rõ biết đúng không nhưng mà ở đây dụng từ là khéo rõ biết khéo rõ biết là cái gì thì ý niệm hiện ra rất rõ ràng thương hiện ra chúng ta khéo rõ biết nó ghét hiện ra chúng ta cũng khéo rõ biết và không thương không ghét hiện ra chúng ta cũng khéo rõ biết nó và trong lúc mà chúng ta rõ biết đó nếu khéo có nghĩa là sao có nghĩa là chúng ta không có tác tác động gì tới thằng thương thằng ghét và thằng thông thương thông ghét hiện ra thì rõ biết nó thấy rõ biết rõ và chỉ thuần cái thấy rõ biết rõ thôi ở đây đang nói chuyện công phu nha quý vị chưa khó nghe thế vậy là cái rõ biết là cái mà đang hiện hữu hiện tiền đầu tiên mình phải khẳng định rằng mình đang có cái hiện hữu rõ biết mình chấp nhận điều này đi lúc đầu mà lúc đầu mà thì phải chấp nhận điều này cái đã thì khởi cái gì rõ cái đó hiện cái gì rõ cái đó cái gì cũng được nhiều cũng rõ ít cũng rõ thưa thớt cũng rõ mà dày đặc cũng rõ thô cũng rõ mà tế cũng rõ tất cả mọi cái đều chỉ là rõ thôi thì cái này được gọi là khéo khéo là chúng ta không ở bên đây không ở bên kia không lấy không bỏ không thủ không xả không tác ý không gìn giữ không xua đuổi tất cả những cái đó đều đều là không phải cái khéo người khéo là người rõ thấu mọi vấn đề mà không có bất kỳ một thái độ nào đúng không thì vậy là chúng ta đã bước được một bước nhẹ ở cái từ gọi là khéo rồi biết thì lúc đầu là mình được quyền à, gọi là huân tập cái khéo rồi biết này mình dùng cái từ là quân tập đi thì tại vì lúc đầu mình mình chưa biết rõ cái này là cái gì nhưng mà mình lần lần lần lần mình thấy ở ờ, rõ ràng ha cái rõ biến này á nó đang hiện diện ở đây mình phải nhận biết là có một cái rõ biết nó đang hiện diện ở đây và cái rõ biết hiện diện này nó trong sáng nó rõ ràng cho nên không có cái gì hiện ra mà nó không thấy lần lần chúng ta sẽ thấy cái này từng ý niệm hiện ra nó đều rõ biết từng ý niệm hiện ra nó đều rõ biết từng ý niệm hiện ra nó đều rõ biết có ý niệm hiện ra nó không biết nó đi tút lú luôn <laughs> đúng không thì để nhiều lúc đầu mình quân tập cái biết này nhưng mà cái biết này là cái được mình quân tập cho nên nó không có bền dù quân tập thì chúng ta kéo gắn giữ cái quân tập này là niệm hiện lên biết hiện lên biết hiện lên biết hiện lên biết hiện lên biết hiện lên biết hiện lên không biết đi tút lú luôn thì vậy một hồi có một người giật mình ủa nãy giờ mình quên công phu ta đúng không Công phu bây giờ bắt đầu mình công phu lại phải tỉnh lại rồi bắt đầu tỉnh lại thì niệm khởi lên biết niệm khởi lên biết niệm khởi lên biết niệm khởi lên biết giờ khởi lên cái nó đi theo niệm mất tiêu luôn đúng không mình phải lâu nay là mình tập tu vậy gì đúng không rồi mình cho là mình bữa nay tu công phu thất niệm cứ đi theo vọng tưởng hoài thì như vậy là cái người mà rõ biết cái kiểu quân tập này người rõ biết theo cái đà quân tập này là là gì nữa là cái bị biết đúng không cho nên lúc nó nó nhớ mình cũng biết lúc nó quên mình cũng biết nó mà thì vậy là đừng lấy nó làm chính thì mình mới thoát ra còn nếu mình lấy nó làm chính thì mình vẫn là lấy ý niệm làm chính thôi nên sự quân tập này nó cũng là một dạng của tâm thức như buổi đầu mình nói công phu thì đương nhiên là mình bám nó bám nó một thời gian mình thấy rõ ràng mày cũng vô tác dụng mà tự nhiên của mày cũng ngủ tốt lút luôn rồi để cho ý niệm xảy ra rồi mày đi theo ý niệm tùm lum tà la gì vậy là gọi là cái gì đó không có chánh niệm không có tỉnh giác rồi à, bất giác gì gì đó mình mình thấy tùm lum về nó nhưng mà thật sự khi mà ý niệm xảy ra biết á nếu mà mình khéo mình khéo thì mình thấy rõ ràng ý niệm và cái rõ biết nó khác nhau ở giống như nãy giờ mình đang lần quần mình đang nói về căn và trần á phải phân biệt được căn nó khác với trần mới được rõ ràng là căn và trần nó hoàn toàn không phải là một mình muốn nói nãy giờ để mình khẳng định cái căn và trần nó không phải là một nó không phải là một và căng và trần không có dính nhau tức là mình nãy giờ mình nói lòng vòng để mình nhận ra được cái này nhận ra được không nhận ra được là căng nó khác với trần không và trần là cái bị biết căng là cái đang biết thì cái bị biết và cái đang biết nó hoàn toàn nó không dính gì nhau đó. chúng ta đủ cái tỉnh để chúng ta thấy tới đây cái đã phải thấy tới đây một lần dùm <laughs> gọi là khéo rõ biết cái đi. thì sau khi mà mình tu tập mà mình tới đây mình thấy rõ ràng là căn với trần nó khác nhau và căn không bao giờ dính với trần hai thằng này không cách nào dính nhau được thì cho tới nghĩ căn dính với pháp trần không ý căn và pháp trần dính nhau không tức là bây giờ mình nhắm mắt lại là bây giờ xem như không nghe không thấy không ngửi không nếm không xúc chạm chỉ còn cái là biết được ý niệm khởi thôi đó, gom lại còn cái đi dễ làm thì tất cả mọi cái thì nó chỉ là ý niệm chỉ còn là mình đối diện với ý niệm thôi cái này là pháp trần đang hiện ra nơi tâm thì cái ý căn đang biết pháp trần thì ý căn là một cái gì đó nó đang rất là rõ ràng thì quý vị sẽ thấy một cái gì nữa cái biết của ý căn và cái biết âm thanh này giống nhau hả nó khác rồi giống hay khác <laughs> chấm chấm để đó trả lời trong giấy cho tôi <laughs> chúng ta phải phân biệt được ý căn nó đang rõ biết cái pháp trần tức là từng ý niệm khởi lên bây giờ không còn buồn thương giận ghét nữa mà bây giờ là từng niệm khởi lên để biết thấy chưa cái động niệm hiện ra là nhận rõ nó động niệm hiện ra là hiện, nhận rõ động niệm hiện ra là nhận rõ động niệm hiện ra là nhận rõ và tôi chỉ cần nhiêu đó thôi đừng có làm gì thêm nữa đừng có ai nghĩ là tôi sẽ tu giỏi hơn cái này chừng này là đủ rồi đó đừng có giỏi hơn <laughs> hiện rõ động niệm à, động niệm hiện ra là nhận rõ hiện ra nhận rõ hiện ra nhận rõ hiện ra nhận rõ đừng nói là tôi biết giọng không biết giọng gì ở đây không có cần cái đó nữa và chỉ là rõ biết vọng niệm đang hiện ra thì là mình cái mà đang rõ biết này nó đang rất là yên tĩnh nó đang rất là rỗng lặng nó đang rất là rõ ràng thì như vậy là có khéo rõ biết chưa cũng chưa gì vốn dĩ nó là như vậy chứ không phải mình làm được nó thanh tịnh đâu nha ý căn nó vốn dĩ là thanh tịnh nó vốn dĩ là rỗng lặng và nó cũng vốn dĩ đang rõ biết mà nó chỉ là cái thằng của ý căn mà thôi cái này không phải do mình tu đâu không phải được kết quả như vậy đâu và mình phải nhận ra được là ý căn mình nó đang như vậy Thấy chưa? đang như vậy để mà rõ trần thì tầng này ở này gọi là gọi là cái gì gọi là tịnh à, cái ý căn này là cái mà mà nó cứ khẳng định là mình cho nên ở ngay cái rõ biến này thì vẫn là mình biết ý niệm ý niệm mình ý niệm mình ý niệm mình nhận rõ không thì ý niệm này là ý niệm buồn nè ý niệm là ý niệm thương ý niệm ghét nè hồi trước nó là như vậy bây giờ là mình nhớ tới cái chuyện buồn cái mình buồn thì bao nhiêu cái ý niệm buồn nó hiện ra nếu như mình đứng đứng một cách vững vàng ở nơi ý căn chứ chưa nói là cái khác đứng vững vàng ở ý căn thì có nghĩa là mình không hòa đồng thành cái buồn mình đang là người biết chứ không phải là cái bị biết thì những cái buồn thương giận ghét nơi tâm là sao tự động nó không còn tác dụng nữa quý vị sẽ thấy một điều kỳ diệu nếu mình đứng được đây là không có cái chuyện buồn xảy ra với mình cái buồn là cái bị biết cái vui là cái bị biết có nghĩa là ý niệm là cái bị biết cái vọng niệm là cái bị biết cái vọng tưởng là cái bị biết chỉ cái hiện ra quá khứ vị lai là cái bị mình biết nhưng mà đây nó chỉ thuần là ý căn thôi và ý căn này rất là thanh tịnh rất là trong sáng rất là rõ ràng những cái rất này nó vốn có như vậy từ ngàn xưa cho tới bây giờ nhưng nó chưa phải là bổn tâm của mình khi còn ngã thì căn này nó vẫn hiện đó tại vì nó một trong sáu căn một trong sáu căn khi mà bản ngã có khi dựng lập ngã chấp thì nó có sáu căn này nhưng mà tất cả mọi thứ không có gì quan trọng bằng ý căn cho nên mình gom gom lại mà nói ý căn mặc dù nó đồng giọng ngoài nhưng mà cái cái thấy nó cũng trở thành cái ý niệm và ý niệm nó cũng bị ý căn thấy thấy chưa cái đang nghe đang nghe nơi hiện tiền nó không phải là ý niệm nhưng mà ờ, nhĩ căn nghe nhĩ căn nghe cứ nghĩa là cái cái cái mà nhận biết âm thanh nó nhận biết âm thanh cái đó là cái nhận biết âm thanh cái đó là cái chức năng để nhận biết âm thanh cái chức năng nhận biết hình sắc thì hai cái tác dụng hai cái chức năng này nó khác nhau nhưng mà so với ý căn này so với ý căn này thì lúc đầu là căn nó thấy cái hình sắc bên ngoài nhưng rồi tối thì cái hình sắc nó lại hiện ra trong ý thức thì ý căn nó nhận biết ở trong cái cái thức đó thì bây giờ hiện hình sắc khác nào vàng hay là trắng hay xanh hay là đỏ đẹp hay là xấu nhiều hay là ít lớn hay là nhỏ tất cả những cái đó đều hiện ra rất là rõ tất cả những cái hình tướng nó hiện ra rất là rõ nơi tâm của mình thì tất cả những hình tướng nó thành tất cả những cái ý niệm hồi nãy hình sắc là được mình thấy bằng mắt bây giờ nó thành ý niệm hồi nãy âm thanh được mình nghe bằng lỗ tai nhưng bây giờ nó thành cái ý niệm nơi tâm thì cái này trong di thức gọi là lạc tại ảnh tử của mình là tịnh sắc căn đã được mình thấy ở nơi tâm của mình thì cái này khi mà mình ngồi yên là mình thấy rõ nó mình biết rõ nó và ở đây gọi là khéo rõ biết <laughs> cái rõ biết thì giờ mình nếu mình không có tác ý cái gì á thì ý căn sẽ hoạt động rất là bình thường ở đây tôi dùng cái từ là sự hoạt động bình thường của ý căn là nó luôn rõ biết pháp trần đơn giản như vậy đi ha pháp tần là tất cả những ý niệm những cái vọng niệm vọng tưởng cái vọng chóc gì buồn thương giận ghét cái gì đều nó hiện, hiện hiện ra thì căn luôn nhận biết nó một cách rất rõ ràng như vậy đó là cái sinh hoạt rất là thường của căn và trần chứ tới đây nó chưa có tu vậy đó à <laughs> tới đây chưa có tu vậy đó đừng nghĩ là mình tu và thậm chí người tu đã phạm cái sai lầm là mình có tác ý mình làm thế này mình làm thế kia tức là mình không có để cho ý căn căn và trần nó hoạt động một cách bình thường thì nếu giống vậy là cái đèn khi có điện là bật công tắc là nó nó tự cháy vậy thôi nó không có điện thì nó không có cháy cái quạt có điện thì nó quay không có điện thì nó không quay thì vậy là do cái tác động gì đó để cho cái đèn này nó phát huy cái ánh sáng của nó là điện đúng không với cái gì tác điện động tới cái quạt nó là nó quay là điện thì cái gì nó tác động tới cái tâm mình để mình thấy tác động tới cái căn có cái gì tác động tới cái căn để mình thấy có cái gì tác động tới căn để mình nghe thì nó nhờ cái gì nhờ cái tâm của mình tâm nó khác với cái ý căn thì bây giờ có nhiều người cứ cho rằng cái khởi nghĩ của mình là tâm đúng không ví dụ như mình thấy thì là không có cái gì nhưng mà có cái cái hàng hàng tâm hàng ý thức nó hiện ra bây giờ bây giờ là cái phân biệt của nhãn thức nó hiện ra trong cái thấy của mình cho nên nó phân biệt là cái màu này nó khác với cái màu kia đúng không nhưng mà cái thằng à, thằng nhãn thức đó nó tùm lum trong này để mình mình phải phân biệt mình học phật mình phân rõ mấy cái này cái thằng nhãn thức tức là cái thằng so sánh cái hình sắc khác nhau bây giờ mình đang nhìn cái hoa là mình tự động ô tô ma tích nó nó nó thấy cái này khác với cái kia đúng không mặc dù chưa có làm gì nhưng mà được nhìn cái là mình thấy cái màu sắc nó khác nè cái hình dáng nó khác đúng không à, giờ nhìn thấy là cái chuyện này ô tô ma tích xảy ra nó lẹ vậy đó mình không có kịp làm gì đâu là cái này nó khác nhau rồi thì thằng đó là thằng nhãn thức nhưng mà cái thằng nhãn thức này nó có phân biệt âm thanh khác nhau không không cái thằng phân biệt âm thanh này khác với âm thanh kia là thằng nhĩ thức ủa tùm lum nữa ta <laughs> rối cái đầu á chứ không phải chơi đâu Không <laughs> phật thì khi mà chúng ta chúng ta đi sâu vô mấy cái chuyện này nó rối lắm nhưng mình cái chuyện này từ xưa gì mình chưa để ý thì bây giờ là trong một cái thấy mình nữa nó không phải là căn và trần nữa mà nó có thêm hằng à, hằng nhãn thức nữa trong cái nghe mình không có là là nhĩ căn và và thanh trần mà là có nhĩ thức nữa và bản thân cái thằng mà nhãn thức nó không có thể phân biệt mùi này khác với mùi kia được chức năng nó khác nhau thấy không tự nhiên mình có những cái chức năng này kỳ cục nó khoa học không có chế ra nổi cái này đâu <laughs> đó thì vậy là quý vị thấy là khi mà mình mình mình mình mình thấy cái hình sắc đó mình có phân biệt hay là không phân biệt à bây giờ tới có một cái anh khác nè bây giờ mình thấy hình sắc đó mình phân biệt hoặc là mình thấy mình không phân biệt thì lúc đó mình có biết không biết không biết à, anh này với anh quan trọng nè cái anh mà so sánh phân biệt kia thì lại là cái bị bị biết nữa bây giờ mình nghe âm thanh mình là người nghe âm thanh hiện ra là cái bị nghe rồi có cái phân biệt là là âm thanh này nó không giống âm thanh này âm thanh trước lớn hơn âm thanh trước nó rõ hơn âm thanh trước nó hay hơn âm thanh trước nó ờ, nó trong hơn vân vân tất cả những cái phân biệt đó là gì là nhĩ thức cái thức phân biệt ở nơi cái lỗ tai khó kỳ không nó <laughs> phân biệt nó chúng ta đi từng lớp lớp rõ ràng thì mình phải thấy hết những cái chuyện này nếu mà chúng ta tu thiền một mấy cái này đầu tiên á cái người tu thiền bắt buộc phải biết những điều cơ bản này chúng ta phân ra từng cái từng cái từng cái từng tầng từng lớp từng tầng từng lớp rõ, rõ rõ vậy thì mình mới biết mình là ai mình là cái gì mình là cái thứ gì ở đây <laughs> mới nói như vậy đó thì nãy là căn nè trần thức ba cái hiện ra thì trong lục căn thì nó thành thập bát giới rồi đó căn trần xong là là thập nhị nhập mà căn trần thức là thập bát giới theo cái kiểu mà mà từ ngữ mà thực tế là bây giờ mình à, mình đang ở đây mình đang nghe dù mình có để ý hay là mình không để ý dù mình có chú tâm hay là mình không chú tâm thì cái đang nghe này nó vẫn phân biệt hai âm thanh ba âm thanh bốn âm thanh mười âm thanh một trăm âm thanh ở đây hoàn toàn khác nhau mặc dù mình không để ý đúng không nghiệm lại coi mình đang nghe nè đó bao nhiêu cái âm thanh rung mà mặc dù một cái tiếng ve kêu nhưng mà nó rung cái trước với cái sau nó cũng khác nhau nữa cái cường độ rung của nó khác nhau hoàn toàn cái sóng âm phát ra từng âm thanh khác nhau hoàn toàn mặc dầu mình không để ý mặc dù mình không để ý mình đang thả lỏng á không có chú tâm gì hết đang thả lỏng đi thì cái gì cũng nghe cái gì cũng nghe cái gì cũng rõ mà cái gì cũng biện biệt nếu mình để ý thì mình chỉ nghe có một mà không để ý thì nghe tùm lum <laughs> đó dùng cái từ ngữ đó đây mình thấy rõ ràng là đây là cái hiện thực đang xảy ra nè cái rất thực đang xảy ra ngay cái khoảnh khắc hiện tiền này thế như vậy là cái mà đang nghe như thế này chưa có đụng tới tánh tới tướng tới gì ở ngoài nhưng tôi ra đang diễn tả cái cái thực đang đang diễn ra mà tất cả chúng ta ngồi đây có bao nhiêu âm thanh chúng ta đều nhận biết như nhau thì cái biết này cái biết âm thanh này cái nhận biết âm thanh này nó vẫn còn ờ, do có lỗ tai nó mới biết lỡ như bây giờ bịt lỗ tai là mình sẽ không nghe âm thanh nào nữa đúng không thì điều đó để biết rằng là cái nghe nó đang ở nơi nhĩ căn để nó nghe tất cả mọi cái thì như vậy là thứ nhất là gì là chúng ta còn bị kẹt ở trong cái nhĩ căn này để chúng ta nhận qua cái khác cái này mới nói chuyện tùm lum rồi bắt đầu nói chuyện tùm lum rồi nghe và cái bị nghe và cái phân biệt cái bị nghe nhưng mà cái phân biệt cái bị nghe nó có cái phân biệt cái đang nghe không nó này này nè bắt đầu nó đang chuyện vui nữa nè bây giờ ha mình à, thấy hình sắc thì liền khi đó là mình à, thấy cái sự khác nhau của tất cả hình sắc đó được gọi là cái phân biệt tức là cái nhận thức nhận thức đúng không thì nó đang phân biệt tất cả cái hình sắc sai biệt nhau đó nó có phân biệt cái đang đang thấy không hay là nó chỉ phân biệt cái vị thấy thôi phân biệt cái vị thấy thôi vì nó bên khoe mình <laughs> nó khoe mình rồi ý thức là của mình căn nhà của mình thức là của mình thì trong cái thấy là hai cái mình nó hiện ra là cái căn và cái thức cái nghe cũng vậy trong cái đang nghe là cái căn nghe và cái thức so sánh cũng là hai hàng này cùng phe cùng một phen <laughs> hai người cùng một phen <laughs> đúng không để nó phân biệt trần như vậy là cái lúc mà đang thấy thì có cái phân biệt nó liền ngay tại đó thì bây giờ ngược lại với cái khả năng hiện có của mình thì mình ngầm mình ngầm thôi chứ mình không thấy rồi mình ngầm có cái xác nhận là cái đang nghe là của mình đúng không ngầm có cái xác nhận là cái cái phân biệt là của mình tức là đây mình đang ngầm ngầm thôi chứ mình không thấy bộ mặt nó thiệt thì bây giờ cái nhu cầu là khi mình thấy hình sắc như thế nào thì mình vẫn thấy cái bị thấy như thế đó mình thấy nổi không đây là bước đầu tiên tại sao tại vì khi mà mình mình thấy hình sắc thì nó cũng là sắc hiện ra trong cái tâm của mình là cái vị thấy cái đang thấy nó cũng là một cái dạng căn giống như mình thấy cái đèn đang sáng vậy đó mình thấy cái quạt đang quay vậy đó khi nào mình thấy cái đèn và thấy ánh sáng của đèn là mình thấy được hai cái đúng không ánh sáng của đèn và nó soi chiếu mọi vật thì giờ con mắt của mình là cái đang soi chiếu hình sắc nhớ chưa thì mình phải thấy được thấy được cái đang thấy này tại vì trần nó cũng là sắc căn cũng là sắc thức cũng là sắc hồi nãy mà nói hai bây giờ nói tới ba thì cái thức dễ thấy tức là khi mà mình à, nhìn cái khóm hoa này thì mình thấy cái khác biệt của tất cả mọi cái đang hiện trước mắt mình thì cái thấy khác biệt đó mình có thấy nó không mình có biết nó không biết mình biết nó cho nên cái khác biệt nó hiện ra mình thấy nhưng cái lúc mà mình nhìn thì cái khác biệt đó nó hiện ra là từng cái cái ý niệm khác nhau từng cái nhận định khác nhau trên hình sắc đó từng cái so sánh là màu này nó không giống màu kia cái này nó lớn hơn cái kia cái này nó nhiều hơn hoa này nhiều cánh hơn hoa khác rực hơn hoa này trắng hơn hoa kia xanh hơn cái này vàng hơn vân vân thì tất cả những cái khác biệt đó đó những cái khác biệt mà chưa có ra hồn ra dịch gì á mới có cái khác biệt thôi nó mới có cái khác biệt thôi dừng ngang đó thì đó là là nhãn thức nhưng mà cái khác biệt này nó là khác biệt gì có cái khẳng định kèm bên sau thì nó thành gì ý thức chúng ta đủ phân nổi cái này không đủ cái cái, cái trí để phân nổi chuyện này không có nói chuyện chui chứ còn không có là kẹt lắm <laughs> chúng ta phải phân rõ cái này cái này thì vậy là rắc rối chưa? Rắc rối chưa? Đừng nói chuyện tu dễ đâu, đủ trí tuệ để chúng ta thấy hết được mình, biết hết được mình khéo rõ biết ở đây dụng từ là khéo rõ biết cho mình phân biệt để mình rõ biết được tất cả mọi thứ nếu như trong cái thấy như thế này mà chúng ta không rõ biết thì, thì sao Phật nói mình vô minh là trúng rồi đừng có đừng có buồn <laughs> không có buồn đúng không chúng sanh thật sự quá vô minh ngay trước mắt cái chuyện gì mà không thấy thì điều này không phải vô minh là ai vô đây mà vô minh đấy chưa bây giờ là mình thấy nè cái thứ nhất là căn cái thứ hai là trần cái thứ ba là thức và là mới có nhãn thức thôi bây giờ thằng ý thức nó hiện ra cái hoa này đẹp hơn hoa này hồi nãy là nó khác bây giờ nó đẹp à quý vị thấy không hàng này nó đẹp hơn này lý do tại sao nó đẹp hơn đó những cái lý luận so sánh bắt đầu nó sinh ra nó đẹp hơn là nó tươi hơn nó rực rỡ hơn nó mềm mại hơn nó gì hơn hơn tất cả những cái hơn mà mình lý luận á và nó đẹp là vì sao nó đẹp vì trước kia mình thấy cái hoa xấu hoặc hiện tại mình thấy cái này nó không bằng nó thì nó có hai dữ liệu được lấy ra một dữ liệu ở trong ký ức của mình lấy ra để so sánh lần này nó đẹp với cái mà tôi thấy bữa hôm kia hoặc là nó xấu hơn cái tôi thấy bữa hôm kia đúng không đồng thời có một cái bên cạnh để so sánh nhưng mà cái so sánh bên cạnh nó cũng không có ký ức thì cái bên cạnh này nó cũng không có chấp nhận nó xấu hơn thằng này đâu đúng không là tại vì cái bên cạnh này nó không bằng cái này lý do là ở quá khứ cái thằng này nó vậy là nó đẹp mà không phải tôi nhận định nó đẹp mà thầy tôi cũng nói nó đẹp những người có trí thức cũng nói nó đẹp những người à, à, biết cách thưởng thức cũng nói nó đẹp những người hiểu biết cũng nói nó đẹp và tôi cũng công nhận nó là đẹp thì tất cả những cái đó nó được cái kết luận của quá khứ nó đẹp thành ra cái thằng này là từ xưa giờ không ai công nhận nó và cho nên tôi không thấy nó đẹp ừ, không thấy nó đẹp gì nó không có cái vốn của mình thành ra đẹp xấu là từ đâu nữa từ nơi ký ức của mình nó hiện ra đẹp xấu và hiện ra cái đẹp thì sao vì mình có tình cảm từ quá khứ rồi cho nên huân tập thành tình cảm quân tập vào cái mới còn bây giờ mình không thích nó thì cũng là quá khứ tôi không ưa cho nên giờ nói làm sao từ thấy nó giờ không đẹp nhưng mà thấy nó không đẹp thì không có nghĩa là mình từ chối nữa mà mình vẫn tiếp tục quân nó <laughs> thấy không cả hai đầu mình đều quân thế vậy là hồi thấy ban đầu á ngang cái chỗ mà ý thức chưa can dự ý thức chưa can dự thì có so sánh không có vì đã có cái nhãn thức rồi nhưng nhãn thức vẫn chưa phải là cái sự quân tập sâu nhưng nó cũng đã là sự quân tập đến khi sự quân tập sâu là có ý thức can dự thì nó sẽ trở thành hai mặt thương hoặc là ghét lấy hoặc là bỏ thích hoặc là không thích nhưng mà cái sự phân biệt ban đầu nó chưa tới thương chưa tới thích thì nó vẫn là sự phân biệt của nhãn thức cái thức của căn mắt cái thức phân biệt ở căn tai căn mũi căn lưỡi đều như vậy hết chúng ta phải thấy rõ điều này rồi bây giờ nói uh, tới sâu trong cái ý niệm ý niệm đang xảy ra nơi tâm mình mình vui miếng hoặc là ý niệm xảy ra mình buồn miếng mình khó chịu miếng mình bực bội miếng thì khi nó xảy ra nó mang theo cái cảm tình đó có không tự nhiên nhớ tới người kia cái mình nghe tim mình nó sao động nó rung lên ủa gì kỳ ta thì nhớ lại đi trước kia đã gặp nhau gì đó rồi nói câu nào đó rồi có cảm tình gì đó thì bây giờ mình nhớ lại mới có cái cảm giác này chứ trên trời mới cho mình gặp một lần coi chừng không có cảm giác không không gặp một lần có gặp một lần trong đời này mà ủa sao mình thấy quen quá vậy là có gặp trước đó nữa rồi mà không biết gặp ở đâu thì tự nhiên cái mình nhớ quá khứ mình có gặp nhau là mấy đời kiếp trước á <laughs> thấy chưa nhưng mà mình không có đủ sức thấy mấy đời kiếp trước là mình hoàn toàn mình không biết lý do tại sao là mình nhớ tới người này cái mình ghét cay ghét đắng mà muốn nhai muốn nghiến nó đi và tự nhiên cái mình nhớ tới người kia cái mình có cảm tình mình muốn thân cận muốn gần gũi đúng không và có một cái người nữa hiện ra cái mình ờ, thấy bình thường thì vậy là thương và ghét không thương không ghét hiện ra thì cái đầu tiên ý căn ý căn là nó nhận biết cái pháp trần hiện ra mà không có ý thức can dự thì nó thành thương thành ghét không không nóng thương cũng ghét gì hết nhưng mà nó nó hiện ra ban đầu ý căn cũng nhận rõ tất cả từng niệm từng niệm từng niệm từng niệm hiện ra nhưng cái niệm mà nó có liên quan với quá khứ thương ghét á, là hằng ý thức phóng vô để mình phải thấy rõ cái chuyện này của tâm mình thì giờ là ý thức phóng vô à trời cái hình này đẹp quá đẹp như thế nào đẹp như thế nào thì ký ức bắt đầu nó trào trào trào những cái đẹp đó ra cho mình thấy ồ đẹp quá thích quá đẹp quá thích quá đẹp quá thích quá một đống những cái niệm rào ra thì nó sẽ lôi cái ký ức ra nó lôi ký ức ra có một ý thức hiện ra thì nó lôi ra để nó so sánh là cái này nó thuộc về thương hay là thuộc về ghét nó thuộc về thích hay là nó thuộc về không thích vân vân thì ý thức nó hoạt động thì bây giờ cái mục đích của mình công phu là gì công phu là gì <laughs> giờ trở lại công phu là làm cái gì đơn giản là chúng ta đừng cho ý thức hoạt động đúng không thằng ý thức này mình có thể đè nó được chứ không có làm cái gì khác hơn thì bây giờ là thấy thì tự dưng tích cái chuyện mà phân biệt sự sai khác của hình sắc đang thấy là chuyện bình thường chuyện bình thường của căn và trần và cái thức của căn đó là nhãn thức đó là chuyện bình thường đó là những chức năng hoạt động bình thường của cơ thể nhưng mà cái thằng bất thường hiện ra là thằng ý thức kể từ khi mà viên đá nó đổ một cái đùng có một khỉ tề thiên ra mà nó mới có chuyện dài dài rằng <laughs> đó nó nổ ra nó mới có chuyện thằng này thì nó không biết nó đâu mà nó quậy lung tung nếu như bây giờ mình cứ thấy là thấy có phân biệt mà chưa có ý hiện ra chưa có ý thức hiện ra nhãn thức nhưng mà không phải là ý thức thì nó chưa có thành vấn đề thương hoặc là ghét tức là nó không, không quân thành nghiệp nó thành ý niệm nhưng mà nó không quân thành ý nghiệp ý nghiệp là nó có mang thương hoặc mang ghét còn ý niệm không thì nó không có thương và không ghét chúng ta phải phân biệt rõ cái điều này kinh sách nói làm sao mà nó biết giờ mình nói chuyện rất thực tế là nếu nó mang theo tình cảm thì nó thành nghiệp còn không có tình cảm thì xem như nó không phải là nghiệp nó có hiện ra đi nữa bảo đảm nó không có tác động làm cho mình bất an nhưng nó theo tình cảm thương hoặc theo tình cảm ác mà nó hiện ra là mình sao bị bất an cho nên bây giờ nếu như mình tu dội đơn giản là mình có một chút tỉnh để khi mà căn tiếp xúc với trần và có cái thức hiện ra ở căn đó mà chưa phải là ý thức thì được rồi thấy là thấy thấy là thấy thì cái thấy là thấy này nó liên quan với cái gì sao mình thấy được mình có đủ căn và có thức ở nơi căn đó là nó mới có gì cái hiện diện ở trong cái cái vũ trụ mênh mông này thì từ cái tác động mênh mông của tâm nó hiện thành cái tướng của căn và căn nó có cái chức năng là thấy và đồng thời nó tác động tới cái nguồn sâu của tâm để nó có chức năng là biện biệt ở đây dụng từ là biện biệt mà chưa phải là phân biệt nó là biện biệt biện biệt thì nó sẽ sẽ minh định được cái sự sai khác của trần chừng đó thôi nó mới có biện biệt thôi chứ nó chưa có rớt xuống cái tầng phân biệt thì cái biện biệt này nó chưa thành ý niệm thương ghét chưa rớt xuống cái tầng so sánh phân biệt của ý thức chúng ta nên nhớ như vậy thì khi phân biệt mới thành ý thức còn mới biện biệt là ở tầng ngoài của ý thức và tầng này hoàn toàn không có lỗi để như khi mình tu mình cũng lẽ mình nhắm mắt mình không thấy gì thấy nhưng mà vẫn không có lỗi đúng không thì à, được thấy một cách tự nhiên mà nó là tự nhiên đó là chuyện của tự nhiên mất tự nhiên là ý thức phóng vô can dự để mình phải phân biệt được chứ nói để cho mình có cái sự phân biệt trong cái đời sống thực tế là mình đang đang tự nhiên hay là đang mất tự nhiên thấy tự nhiên thì không có vấn đề mà thấy có vấn đề là mất tự nhiên <laughs> thấy có vấn đề là do đâu ảnh môi cái ký ức ra ảnh mới so sánh với cái hiện tại để ảnh thương hay là ảnh ghét thì cái thằng này thiệt là mất tự nhiên thằng vô duyên vô cớ <laughs> nhưng mà mình chẳng đâu có kịp chẳng đâu có kịp đúng vậy tùm lum mà mình coi như là nói gọi là thần thông biết quá đủ thứ chuyện hết rồi mình có một mình mình à nhưng mà nếu chúng ta thường trực gọi là cái gì tỉnh giác đó bây giờ nói tới thường trực tỉnh giác nè là là gì phòng ngừa cái thằng ý thức phóng ra so sánh phân biệt gọi là phòng ngừa nó và cái thằng đó thì nó dễ nghe lắm nếu mình không cho là nó nghĩ à thằng này thằng dễ chịu nhưng mà đố quý vị nơi nơi thấy mà cái cái cái biện biệt đó đó vừa thấy vừa biện biệt tức là có căn có trần và có cái thức á đố quý vị chặn được cái này trừ trường hợp nhắm mắt không thấy thôi à. nhắm mắt không thấy cái, cái trần đúng không nhưng mà căn với thức nó vẫn còn hoạt động thì nhắm mắt thấy tối thùi thì nó phân biệt cái tối thùi đó đó thì vẫn là thằng nhãn thức nó phân biệt nó vẫn còn phân biệt là tối thui thấy chưa thì bây giờ không có cái thằng trần thì cái thằng thức nó quay vô nó sao nó phân biệt ở trong cái chỗ mà pháp trần pháp trần là những ý niệm mà mình đã thấy những cái mình đã từng thấy những cái mình đã từng nghe những đã từng ngửi đã từng nếm bây giờ nó bắt đầu nó hiện ra à bắt đầu anh vô ảnh ảnh quậy ở trong này sướng hơn cái ý thức nó không có chịu ở yên nó không ở mắt thì ở tai không ở tai ở mũi không ở mũi ở lưỡi không ở lưỡi ở thân không ở thân tao ở ý ở <laughs> đây thì bây giờ ý thức ý thức bắt đầu ảnh quậy loạn xà ngầu ở nơi tâm của mình tự nhiên ngồi nhớ cái chuyện này nó giận bà này nhớ chuyện kia nó giận ông kia nhớ chuyện nọ giận chị nọ ôi nó giận tùm lum hết cái nó buồn của nó khóc thì vậy là gì ý thức nó đang nhiễu loạn tâm của mình và nếu như mình tỉnh thì mình thấy rõ ràng là cái ý niệm buồn ý niệm vui thì là sao đang được rõ biết và thực sự thì mình đang rõ biết không có ý niệm nào mình không rõ biết nhưng có điều là mình bị cuốn bởi cái lực của thằng ý thức để nó hồi cái thành mình buồn tiêu à mặc dù ý niệm buồn ban đầu mình có tỉnh là mình không cho thằng ý thức can dự thì nó hiện lên mình biết nó hiện lên mình biết nó hiện lên mình biết mình biết rồi nó tắt mình biết nó tắt mình biết nó tắt tự nhiên cái mình mất tự chủ cái ý thức hiện ra cái tự nhiên tôi buồn quá trời quá đất luôn mà mình không còn mình biết buồn nữa mà mình trở thành gì là cái đang buồn cái đang buồn chứ không phải cái bị buồn mình là đang buồn <laughs> mình là đang vui tiếng là mình đã hòa nhập với cái thằng ý thức Vậy ý thức nó luôn gạt mình cái kiểu này Không phải một giờ mà gạt cả ngày Không phải một ngày mà gạt cả năm Không phải cả năm mà cả đời Mà không phải một đời mà hằng hà xa số kiếp Là cái thằng ý thức này Thằng này mới là cái thằng quan trọng Thì nó thành tốt, thành xấu, thành đúng, thành sai, thành hay, thành dở Là thằng ý thức này Làm Phật cũng nó và làm ma dương cũng nó cho nên bây giờ vừa không à, vừa là ngăn bớt cái sự hoạt động của nó vừa dạy dỗ nó vừa cảm hóa nó hồi xưa giờ cứ quân tập thương hoặc là ghét quân tập buồn vui quân tập trong cái sắc chất quân tập trong cái vật dục bây giờ mình cho khỉ này đi học đạo để nó hướng tới cái chuyện thành Phật và tới hồi mà cái tâm thức mình nó thích thành Phật rồi á thì những ý thức mà nó không liên quan tới cái chuyện thành Phật là hàng ý thức tự động nó gạt bỏ hiểu không ý thức học đạo học đạo là thằng ý thức này. thật ra con khỉ phải đi gặp tu bồ đề tu <laughs> khỉ mà không gặp tu bồ đề là chuyện không có xảy ra tốt đẹp cho cho đường tăng đi thỉnh tinh đâu nó phải đi học đạo đàng hoàng nó gặp một danh sư nó được ngộ đạo bắt đầu nó quay trở lại và nó sống một cái đời sống khác liền Thấy không? Trước kia nó chỉ là hầu dương chém lộn rồi ăn uống giật trái cây rồi chơi thôi Không có chuyện gì hết á Nhưng mà sau khi đi học đạo gặp tu Bồ Đề rồi là đi Tây Phương để thỉnh kinh là đổi hướng cuộc đời của mình Cho nên bây giờ là phải uống được ý thức đi theo cái chiều khác Đi theo cái chiều khác Thế vậy là chúng ta bắt đầu huân tập để cho ý thức nó sẽ có một cái hướng khác hoàn toàn Và chỉ cần chúng ta thay đổi ý hướng, thay đổi ý thức Thì mọi chuyện nó sẽ ra Sẽ dẫn theo chiều hướng mới Và đây là một cái chuyện cực kỳ khó khăn ở ngã ba đường này Thay vì hồi xưa mình bị nó quậy lung tung Thì bây giờ mình đủ lực để mình chuyển cái thức theo tâm của mình là một cái lực khác hoàn toàn nhưng muốn được cái đó thì trong cái khoảng riêng của mình mình trở lại với cái ý căn của mình ý căn nó có một cái nội lực hơn cái thằng ý thức mặc dầu là nó có tác động là nó bị thằng ý thức nó kích nó cái nó nó mở cửa kho cái nó lấy ký ức ra thấy chưa? bây giờ đóng phá cửa kho luôn mày kích tao kiểu nào tao không lấy ký ức ra không lấy nữa phá cửa rồi mày muốn so sánh đẹp hả mày lấy gì để mày so sánh nếu không có ký ức lấy gì so sánh có nghĩa là phải làm cho ý căn vững vàng mà không bị cái thằng ý thức tác động để vào kho lấy ký ức ra nữa bây giờ nói cái này đẹp đúng không mày đẹp với cái gì mày lấy cái gì để mà so sánh mà đẹp mày nói tao nghe đi <laughs> nếu nghĩ căn nó ngon nó cự với cái ý thức là tao không mở cửa nữa tao không cho ký ức cũ với lòi ra nữa vì mày ngon mày phân biệt làm sao đẹp mày nói tao đi hoàn toàn ý thức không có dữ liệu để so sánh đóng cửa dữ liệu lại thì phải là hằng ý căn hết sức định tĩnh đừng có bị kia khuấy <laughs> lâu nay mình thả lỏng để cho ý thức nó muốn lấy cái gì thì nó kích mình cái mình hốt mình quăng ra cho nó thấy chưa nhưng bây giờ ý căn đóng cửa thả lại ngủ mày nói nói cậy mày tao không cung cấp dữ liệu thì ý thức nó lùng tung lúng túng nó muốn so sánh nó khó chịu lắm thì nó muốn so sánh so sánh so sánh ủa cái gì đâu so sánh hết rồi không có cái gì để so sánh hết cái tự nhiên thôi tao ngủ luôn cho rồi mệt rồi thì vậy là tu có nghĩa là gì đóng cửa ý căn <laughs> đóng cửa ý căn để ông cung cấp dữ liệu cho ý thức để mình nói kiểu mà đùa đùa đây là sự thật nếu như mình đủ cái lực đủ cái lực là là không bị bị tác động bởi ý thức không bị tác động ý thức thì sẽ không có cái dữ liệu để cho ý thức so sánh phân biệt ý thức nó quậy lên để nó lấy cái ký ức ra nó so sánh nhưng bây giờ ý thức quậy không có dữ liệu nào hết á ý căn đóng cửa tiêu nó ngủ rồi nó đi du lịch rồi giờ kiếm nó không có ra không có lấy chìa khóa mở được nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm ý thức nó buồn chết luôn thôi mày thấy kệ mày mày nghe kệ mày mày ngửi kệ mày mày nếm kệ mày tao không so sánh việc ngủ rồi mệt rồi kiếm ý căn được lấy đâu phân biệt so sánh ra thì hết mọi chuyện chấm hết nếu thằng ấy căn phá cửa nếu nghĩ căn mà không phá cửa được sơ hở ý thức nó chọt lét lấy ra là kể như thua cuộc <laughs> thua cuộc thua cuộc chưa thôi nó mà vừa lấy cái ký ức cũ nó ra nó cho sánh phân biệt rồi nó quậy ông hồi cái nó bắt là, là nghĩ căn nhập thành buồn nhập thành vui nhập thành giận nhập thành ghét cái mình thành buồn thành thương thành ghét luôn mình bị hòa nhập mình bị hòa đồng với cái duyên cảnh bên ngoài mà mình mất hoàn toàn cái tự chủ thì vậy là giờ nói lại công phu là sao ít ra chỉ bây giờ ba cái hồi nãy mình phân biệt là bình thường, bình ghét và không thương không ghét đúng không ba cái thằng này nó hiện ra thì à, mình sao mình để yên cho nó hiện ra một cách rất là tự nhiên mà mình không tác động không tác động có nghĩa là đang kìm hãm cái sự hoạt động của ý thức chứ không phải tác động không tác động bình thường đâu tức là ý căn hiện ra với cái mà hoạt động bình thường với cái bản lĩnh thật sự của ý căn là đang rõ biết tất cả những cái pháp trần mà hoàn toàn không tác động là bản lĩnh chứ không phải là chuyện bình thường và chúng ta cứ để cho cái ý căn nó hoạt động đúng như cái cái bản lĩnh của nó và phá cửa không cho nghĩ thức vậy để mà mở chìa phá lấy cái dữ liệu ra nữa là nó cứ rõ biết và rõ biết rõ biết rõ biết thôi rõ biết thôi mà rõ biết là không phải của nghĩ thức có ý thức mới có chuyện ý thức không có căn dự là hoàn toàn không có chuyện thì như vậy là ý niệm khởi lên ví dụ như mình ý niệm chữ bà rồi chữ hai rồi là gì đó tên gì tên gì tên gì tên gì tên gì tên gì là ký ức nó cứ hiện ra và khi mà ký ức nó hiện ra những ý niệm nó hiện ra xem như những cái ý ký ức nó hiện ra mà là ở trong nhà nói chuyện với nhau không mở cửa cho người ý thức thấy <laughs> đóng cửa ý căn và ý niệm ý niệm hiện ra trong cái kho tàng của ý căn mà không bị xì ra hằng ý thức nó thấy để ý thức mà nó lôi đầu ra một cái là có chuyện thì vậy là nó hiện ra là nó cứ hiện ra nó khởi là nó cứ khởi mà mình không có làm gì hết đừng có động đậy thì ý thức nó không hay ý căn mà nó động thì ý thức nó mới bắt đầu có chuyện là hàng cha này rụt rịch cha này thức là chụp chìa khóa mở lấy ký ức ra chơi còn cha này mà cha im ru thôi kệ nó mình ngủ luôn <laughs> ý thức nó cũng thông minh nó cũng hoạt bát nó cũng lên lại nhưng mà nó cũng dễ dại à, thì khi bị nó kích động thì nó mới kích động tới cái cái ý căn còn nó không kích động là ý căn không kích động và nếu như bây giờ nó kích động mà ý căn không kích động là xem như mình thành công cho nên là chúng ta phải phải thấy rõ biết rõ về căn và trần phân biệt cho thật rõ ràng căn trần ngay từ buổi đầu để khi cái hiện ra là trần hiện ra và căn rõ biết trần hiện ra căn rõ biết trần hiện ra căn rõ biết căn đang ở đây để rõ biết tất cả các trần hiện ra vậy là thôi vậy là thôi tới chừng đó thôi nhiều đó thôi không có lỗi không có hư đốn không có hại gì một thời gian dài thì ờ, căn hiện ra đó tất cả các trần nó cũng hiện ra như trần đang hiện căn rõ biết như nó đang rõ biết trần hiện ra như trần đang hiện chứ mình cũng không tác động cái gì tới đây là mình chưa có làm gì hết á nhưng mà thực sự nội lực bên trong là đang đè đầu cái thằng ý thức không cho hoạt động thấy vậy chứ đó là một cái nội lực để làm cho ý thức nó càng lúc càng mất đi cái năng lực của nó nếu mà căn hiện ra trần hiện ra căn là căn trần là trần không? trần là cái vị biết căn là cái hay biết cứ cái hay biết cái vị biết hiện ra đúng cuối cùng mình sẽ phân minh rất rõ ràng là cái vị biết cái hay biết cái vị biết cái hay biết lần lần hồi đầu á là mình mới phân biệt là trần là cái vị biết căn là cái hay biết thôi đúng không xong rồi lâu ngày lâu tháng của mình sáng ra ăn chút của mình thấy cái thằng hay biết nó đang ngồi đây cái thằng bị biết nó đang ở đằng kia là mình phân biệt hai cái rõ ràng lúc này là lúc mình thấy rõ ràng thì cái anh căng và cái anh trần này là hai anh hiện ra trong cái khéo biết của mình khéo phân biệt của mình tới đây mới được là khéo anh khéo lắm rồi anh tinh tế lắm rồi thì anh mới phát hiện ra rõ ràng trong cái đang thấy là có tới ba luôn chứ không phải thấy tới hai trong cái đang nghe có tới ba luôn căng trần thức luôn chứ không phải có tới hai và lúc nào mình cũng thấy rõ ba cái anh này đang hiện hữu trong cái cái tiếp giao bình thường của căn trần thức thì là sao thì rõ ràng cái sự hiện diện của căn của trần của thức là hiện diện trong một cái biết mà thôi đó lần lần mình sẽ nhận ra cái này thì như vậy là trong một cái biết đó nó có tới mấy chức năng sáu chức năng giống như cái quạt này có sáu cái nút bấm mà nó cũng quay bấm số 1 quay khác số 2 quay khác số 3 nó sẽ quay khác thì sáu chức năng đó cũng là chức năng trong một cái quạt của một nguồn điện của một nguồn điện là nguồn tâm của mình nguồn tâm của mình là cái thằng đang đang hiện hữu ở ngoài căn và trần khi mà mình thấy được rõ ràng căn trần thức đang hiện ra trong cái biết của mình và phải dùng cái từ là thấy rõ nha ở đây là thấy rõ và thấy rất rõ thấy rõ và thấy rất rõ căn trần và thức đang hiện ra và khi chúng ta thấy rõ căn trần và thức đang hiện hữu hiện tiền lúc nào nó cũng hiện hữu hiện tiền gần như từng sát na căn trần thức nó đang hiện hữu hiện tiền mà nó không có hoạt động cái gì khác hơn nữa hằng ý thức nó không hoạt động là kể như tiêu tán hoàn căn trần thức nó lần lần nó gần lần nó lần lần nó lần lần nó làm sao nó không có nó không có làm quen với nghĩ thức nữa nó không thích chơi với nghĩ thức nữa này nó lộn xộn lắm là tự động automatic nghe cả cái căn của mình nó không có tiếp giao với nghĩ thức luôn nó lần lần nó không có tiếp giao lần lần nó không chơi chung và nó thích thích ở cái chỗ mà hiện tiền thôi chứ nó không thích cái khác nữa <laughs> nó chỉ là hiện hữu nó hiện tiền căn trần thức hiện tiền căn trần thức hiện tiền căn trần thức như vậy thì vậy là cái tâm của mình nó không có khâu thông với cái thằng ý thức dần hồi thằng ý thức này nó gần như nó liệm đi không có dữ liệu hoạt động và nó không có được mấy thằng kia rủ nó chơi <laughs> cái rữ nó chơi là nó không có ừ, tối ngày nó cứ sống có một mình sống buồn quá thôi cắn lưỡi đi luôn <laughs> thì như vậy là cái nơi mà căng và trần á thì nó hiện diện mà nó không có ý thức thì nó rất là yên ổn nó không có xáo trộn nó không có xáo trộn nó không có bất thường tất cả mọi cái đều nó bắt đầu nó trở lại bình thường nó bình thường gì nó không có thằng hoạt động của ý thức nó cứ tiếp tục bình thường ở cái chừng mực đó nó cứ bình thường thấy là như vậy nghe là như vậy ngửi là như vậy nếm là như vậy chứ nó không có nghĩ thức xen vô nếu mình liếc mình là có đủ cái lực để làm cho ý thức ngưng hoạt động trong cái thấy nghe hay biết của mình là xem như là cái gì là chúng ta đã bắt đầu yên tĩnh hoàn toàn cho nội ý thức cả có thì mới có chuyện đó thì vậy là thấy là bình thường mình đang đang nói là cái sự hoạt dụng bình thường cứ để cho hoạt dụng bình thường xảy ra như nó đang xảy ra rất là bình thường như vậy chứ chúng ta không có cái gì khác hơn cái bình thường có ý thức vô nó mới thành khác còn không có ý thức thì nó rất là bình thường vốn dĩ nó xảy ra rất là bình thường nó bình thường lắm và chúng ta phải để sự bình thường này xảy ra đừng cho xáo trộn có cái xáo trộn bất thường là chúng ta làm sao dừng nó đi đơn giản không công phu cuối cùng là quá đơn giản đúng không dễ làm quá trời đúng không không khó đâu thế vậy là khi mà chúng ta ở cái tầng chúng tôi về dùng là ở cái tầng đi tại vì thực sự đây là một cái tầng khác hoàn toàn với trước kia rồi đó chứ không phải đơn giản đâu chúng ta ở cái tầng bình thường trong cái thấy bình thường trong cái nghe bình thường trong cái ngửi bình thường trong cái nếm bình thường trong cái xúc chạm tất cả đều rất là bình thường mà nó không lôi ký ức cũ ra nó không đem cái so sánh phân biệt của ý thức ra thì nó thành bình thường nó để chúng ta thấy rằng đây là cái đời sống bình thường của tất cả chúng ta khi chúng ta trở lại thành con người bình thường mà không bị điên đảo của cái thằng ý thức quậy mình mình trở thành người bình thường thì chúng ta hết sức là tỉnh táo hết sức là sáng suốt hết sức là yên tĩnh hết sức là an lạc và ở chỗ bình thường này một đoạn để mình có cái nội lực của người bình thường tức là mình khôi phục là tất cả những cái năng lực vốn có của con người của mình sẽ chỉ mình bị bất thường là do cái thăng so sánh phân biệt nó quấy nhào lên khiến cho mình mất hết tất cả những nội lực nội công của mình bây giờ mình trở thành người bình thường tự nhiên công lực mình nó ghê gớm lắm tự nhiên mình sáng ra tự nhiên mình tỉnh ra tự nhiên mình yên ra tự nhiên mình an lạc tự nhiên mình thanh tịnh tự nhiên mình định tôi dùng cái từ là tự nhiên định nếu mà ý thức không vậy vì cái vốn dĩ mình vốn là tự tịnh tự định rồi chứ không phải là cái định tịnh là do công phu đừng có lầm <laughs> đừng có chơi với thằng ý thức là lần lần hàng ý thức là mà nó ngủ được thậm chí là mình thuốc cho nó chết luôn cho rồi đi <laughs> thì vậy là mình yên đó thì vậy là khi mà chúng ta trở thành người bình thường rồi ấy, thì mọi cái gì nó hiện ra là nó hiện nguyên cái đó ra căn hiện nguyên cái căn ra trần hiện nguyên cái trần ra ý căn hiện nguyên ý căn ý thức thì, không có <laughs> ý căn hiện ra thôi đó thì vậy là ý nhãn căn hiện ra rồi à, à, nhĩ căn hiện ra rồi tỷ căn hiện ra ví dụ vậy thì tất cả những cái này nó đều hiện ra như nó đang hiện ra một cách rất là bình thường mà không hề có bất kỳ một cái tác động nào thì mọi việc ở trên cái cuộc sống này trở thành bình thường trở lại thì lúc đó chúng ta mới thành người bình thường cho nên tôi nói là tôi mong tất cả mọi người trở thành người bình thường <laughs> đừng có bất thường nữa tới đây mới là người bình thường thôi chưa nói chuyện hơn nhưng mà tới đây là tuyệt diệu lắm rồi không tu coi như là không có tu hành gì hết đó không có công phu gì hết đó không có làm gì hết đó nhưng mà phải phân biệt được rõ nét căn trần và thức dùm tôi cho nó rõ ràng từ đầu cho tới cuối và khi chúng ta biện biệt được tất cả căn trần thức rồi và chúng ta trở thành người bình thường rồi thì bây giờ mới nói tới cái chuyện phi thường bây <laughs> giờ bắt đầu nói chuyện phi thường hồi nãy giờ mình là người bình thường căng trần hiện ra thức hiện ra là cái chuyện bình thường bây giờ mình sẽ hơn người bình thường chút là mình sẽ có một cái người biết được ba cái thằng này và cái thời gian mà mình sống bình thường đó một cái đoạn để mình tỉnh hồn tỉnh vía ra cái đã tỉnh táo ra cái đã có một chút nội lực có một chút trí tuệ để mình sẽ thấy rõ ràng là là lúc nào mình cũng thấy rõ ràng ba cái thằng hiện một lượt nha lúc nào cũng thấy mà bây giờ bình tĩnh chút quý vị sẽ thấy nó phân biệt như nãy giờ là quý vị rõ rồi đó thì bây giờ là mình thử mình nhắm mắt lại là mình nghe đi à, thì bây giờ là âm thanh xảy ra mình nghe nè cái âm thanh đang bị mình nghe nè là mình phải phân biệt hai này nè rồi âm thanh này nó không có giống âm thanh kia âm thanh trước nó không giống âm thanh sau là mình có cái phân biệt ở nơi gọi là cái gì đó nhĩ thức phân biệt thì có căn có trần và có thức nó đang hiện hữu ở đây đang cái nghe là có bạc ba anh ban cái nghe là có mặt ba anh là chúng ta phải thấy rõ ràng ba anh này đang hiện ra trong cái đang nghe hiện tại này nếu muốn thành người phi thường thì phải thấy được ba anh này lượt <laughs> thấy nổi không <laughs> chúng ta lần lần nữa thành người phi thường thành người bình thường trước đi thì từ nãy giờ nói để mình thành người bình thường bây giờ mình trở thành người siêu phàm thì phải thấy được ba cái thằng phàm này ba thằng này đối với mình là phàm trần và phải thấy được nó thấy rất rõ ràng rành mạch không được quyền lầm lẫn bất kỳ cái gì trong tinh từng sát na xảy ra ở nơi hiện tiền này đúng không bây giờ tới đây thì sao <laughs> tới đây làm được không cái đó được không nói thiệt nghe đi làm được không chúng ta phải rất rõ ràng với mình ở đây chứ đừng có đợi chút nữa là hư ở đây phải thấy cho ra thấy cho ra rõ ràng cái chuyện này tại vì cái này là cái đang hiện tiền mà căn đang rõ ràng là hiện ra để rõ trần tiếp xúc với trần rõ ràng và cái thức đã đang hiện ra rất rõ ràng ba cái là nó hiện ra chúng ta có thấy được hay không đây là một cái sự thách thức thật đối với đời sống của loài người này nếu loài người chúng ta mà thấy được điều này thì mới biết mình là ai còn bây giờ mà cái này mình không thấy thì mình không biết mình là ai thiệt luôn á tại vì căng trần thức hiện ra đố mình có thể phân biệt được một cách rõ ràng rành mạch mà không phân biệt rõ ràng rành mạch mà nói là tôi thế này tôi thế kia tôi hiểu biết này tôi hiểu biết nọ là nói khoét không có thật <laughs> nói thật đi mình biết được cái này chưa thì mới nói được là biết tôi là ai nếu cái này mình chưa biết thì mình mù mờ mãi mãi <laughs> mù mờ phải mãi không có bao giờ mình mở con mắt quệ ra được đâu đó thì nếu như chưa được cái đó thì ít ra thì chúng ta phải trở thành người bình thường đúng không người bình thường thì thấy như vậy mà thấy thấy như vậy mà thấy người bình thường thì nghe như vậy mà nghe nghe là nghe nghe chỉ là nghe nghe là nghe chứ không có chỉ luôn nữa thấy là thấy chứ không có như thế nào hết á thấy là thấy đúng không không có nói tôi tu thiền nha tôi không có tu gì á tôi thấy là tôi thấy tôi thấy là nghi tại cái thấy đó chứ không có chuyện là do hồi nãy do trước đó do sau đó không có lý do gì hết không có lý do mà tôi tự thấy không có lý do bây giờ không có lý do gì hết có âm thanh là tôi tự nghe thì nghe nơi hiện tiền đang nghe đang thấy đang nghe thấy là đang ở cái hiện tiền đó ít ra thì mình cũng ở đây cái đó để trở thành người bình thường không bị bất thường tôi rất là bình thường cho nên không âm thanh nào tôi không rõ tôi rất là bình thường cho nên không hình sắc nào tôi không rõ và tôi chỉ rõ ở cái chỗ rõ đó thôi chứ tôi không có thêm không bớt gì không rảnh đâu mà thêm mà bớt ý thức ngủ mất tiêu rồi nó không lấy dữ liệu được đâu để nó so sánh không có thêm bớt được ở đây đâu nếu mà không chơi ý thức một thời gian thì tự động chuyện này sẽ xảy ra tiễn ý thức về tây thiên rồi <laughs> thì chúng ta sẽ sống đời sống bình thường ít ra là mình sẽ ở đây một một thời gian dài ở đây một thời gian dài thì sự bình yên sự an lạc và trí tuệ nó mở thông mọi cái mọi cái hết ra rồi thì chúng ta thử lắng sâu một chút nữa trong cái đang thấy lắng sâu một chút nữa trong cái đang nghe thì uh, ủa cái đang thấy nó nó hiện ra cái đang nghe nó hiện ra cái vị thấy nó cũng hiện ra cái vị nghe nó cũng hiện ra và mình thấy rất rõ ràng rất rõ ràng mấy cái thằng này nó đang hiện ra ở nơi căng mắt ở nơi căng tai ở nơi căng mũi ở căng lưỡi căng thân và ở nơi ý căng 18 cái thằng này hiện ra mà mình thấy rõ nó một lần được thấy rõ ràng rành mạch 18 cái này được gọi là gì thập bát giới thập bát giới đang là cái mình thấy thì mình ở ngoài nó mình ở ngoài nữa và chưa thôi đây mới là một bước siêu phàm thứ hai <laughs> ở một bước siêu phàm thứ nhất nãy là bình thường là là là đang ở cái phàm đúng không căng trần đang phàm tao đang thấy thằng phàm thì thằng phàm đang bị tao thấy là tao không phải người phàm mình không biết mình là ai nhưng giờ mình không phải là phàm tình như trước đây nữa thì như là căng trần và thức nó đang hiện ra như thế nào rõ biết như thế đó ở nơi căn nào hiện ra như thế nào rõ biết như thế đó sáu căn hiện ra như thế nào thì rõ biết sáu căn như đó và mỗi căn tiếp xúc với trần như thế nào mình rõ biết như thế đó và có cái nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thân thức thiệt thức và ý thức phân biệt như thế nào chúng ta liền rõ như thế đó thì một lần chúng ta rõ biết được đầy đủ 18 giới là chúng ta gì? đang mới có một bước ra ngoài nó bây giờ bây giờ khi mà mình rõ biết 18 giới này thì là cái rõ biết gì trùm khắp rồi đó rõ biết trùm khắp rồi rõ biết trùm khắp rồi căn trần thức được mình rõ biết rồi thì vậy là mình ra ngoài cái tầng của ý thức rồi à. ra ngoài cái tầng ý thức rồi ra ngoài tầng ý thức thì một bước nữa là ra ngoài luôn một bước nữa là mình sẽ ra ngoài luôn tại vì cái thằng căng này nó nó cứ thấy mà nó không có cái gì hết từ trước đến giờ cho nên nó lần lần cái nó cũng mất đi cái chất liệu của nó à, ra là cái nhãn căng nó chỉ thấy nó thấy thôi cái lần lần cái nó, nó cũng giống như ý thức nó ngủ luôn và sáu cái căn này không còn hoạt động nữa nhưng mà vẫn có cái biết sắc biết thanh biết hương biết vị biết xúc biết pháp à đây là cái bước siêu phàm thứ hai siêu phàm mới vượt thánh được <laughs> bắt đầu bước tới bước siêu phàm thứ hai thì căn không hoạt động mà tất cả những cái trần đều được nhận biết thì cái nhận biết này không phải là nhãn cho nên nhãn thức mất không phải là nhĩ cho nên nhĩ thức mất không phải là tỷ cho nên tỷ thức mất thì tất cả hàng căn và thằng thức tự động nó ngủ luôn rồi thì nó hiện hoàn toàn cái trần cảnh ra trần cảnh đó thì có hình sắc có âm thanh có mùi có vị nhưng nếu như mà căn kia nó mất thì thân căn cái sự xúc chạm này nó sẽ biến mất biến mất thì còn cái thôi thớp của cái thằng thức nó hiện ra đó thì như vậy là làm tất cả những hình thắc sắc âm thanh mùi vị hiện ra một cái thấy thôi hiện ra trong một cái thấy thôi là chúng ta ở đâu à chúng ta không có dùng xài căng là ra ngoài rồi chưa nói tới chứng thánh hiện gì nhưng tôi nói là ra ngoài thôi đang nói tới cái chuyện đi ra ngoài căn trần thức thôi thì vậy là có một cái sự rõ biết và rõ ràng là hiện với tất cả những cái này nhưng vẫn còn trong cái tầng hạn hẹp vì sao vì ý thức chưa hoàn toàn chết hẳn thấy chưa đương nhiên tôi trong cái cái rõ biết hình sắc rõ biết âm thanh rõ biết mùi rõ biết vị nhưng mà nó chưa có một là chưa có rực sáng hai là chưa có phủ khắp vì ý thức còn ý căn còn ý căn nó còn nó làm cho mình không khắp mặc dầu nó rất là thanh tịnh nó rất là trong lặng nó rất là yên định nó cũng rất là rõ ràng nó rất là phân minh thì chúng ta mới thấy cái sự khác biệt của cái rõ biết của ý căn và của gì của tâm bản thể cái tâm bản thể cái thằng nghĩ căn và thằng ý thức nó chưa hoàn toàn chết thì bây giờ bây giờ là một cái sự rõ biết trong lặng nó hiện ra thì cái rõ biết trong lặng nó hiện ra nó sẽ thấy rằng còn có mặt của cái thằng yên lặng thanh tịnh của ý căn ở nói tới cái từ khéo rõ biết là chúng ta phải nói vượt qua cái tầng này mới thành cái khéo rõ biết đúng cái nghĩa của Phật dạy thì lúc đó là hiện nguyên cái biết không có cái khác ngoài cái biết biết chỉ là biết thôi mà không có cái gì lầm ở nơi đó hết tức là hình sắc âm thanh mùi vị và những cái lăng tăng ở nơi tâm thức đều được biết một lượt biết một lượt mình thấy rõ ràng nó đang ở dưới mình lúc này một điều kỳ lạ là mình đang ở tầng trên và trần đang ở tầng dưới hai anh hoàn toàn không dính nhau mình cũng nói mình vượt thoát nhưng mà thấy sự thật không dính nhau chứ không phải là tôi công phu rồi nha tôi không tu để tôi thoát đâu mà tôi lần lần thấy được sự thật này sự thật đang được mình thấy từng bậc từng bậc từng bậc và tới cái tầng này là cái tầng vượt thoát thì vậy là nếu như mình ở cái tầng biết thì tất cả âm thanh hình sắc là cái tầng bị biết tất cả những ý niệm buồn thương giận ghét là cái tầng bị biết cái tầng bị biết nhưng mà tầng bị biết này nó nó hiện á, có cái tôi trong đó nó hiện có cái mình trong đó có nghĩa là đang biết ở cái tầng của ý căn nhưng rồi nếu mà chúng ta bỏ cái ý căn rớt ra chúng ta không có trụ không có chấp ở cái tầng của cái tôi biết nữa không có trụ ở cái tầng của cái tôi biết nữa là ý căn nó bắt đầu cái gì liệm số liệm mất thằng ý căn thì tất cả những hình sắc tất cả những âm thanh liền rực rỡ khắp cái không gian này hồi nãy là biết rõ ràng là thằng này khác với thằng kia thằng kia khác với thằng nọ ở đâu cũng biết như vậy xa cũng biết gần cũng biết lớn cũng biết nhỏ cũng biết nhiều cũng biết ít cũng biết và khắp trong pháp giới này được mình biết nhưng mà từng cái từng cái từng cái nó riêng khác thì biết rằng cái gì còn riêng khác là còn bản ngã cái hay là cái trả lời này câu trả lời cho mình là bây giờ cái hình sách muôn vàng cái sai biệt hồi nãy là mình còn thấy giống như nãy không vẫn còn là biết sao ngã mình chưa sạch chưa có buông được nghĩ căn xuống buông được nghĩ căn xuống thì ngã mới sạch ý thức chết chưa sạch ý căn chết mới sạch thì bây giờ còn một cái thằng rỗng lặng rõ biết này rỗng lặng rõ biết này nó hiện hoài ở đây nó không có mất và như nãy tôi nói là nó cũng rõ biết nó cũng rỗng lặng nó cũng thanh tịnh nó cũng trùm khắp nhưng nó biết tất cả cái sự sai biệt và chưa đạt tới cảnh giới bình đẳng chỗ này là chỗ đã hết dính ở nơi ý căn tận cùng của nó không có dính mắt tôi nói là đó là cái chuyện tự nhiên rồi đó là chuyện tự nhiên mình từ xưa giờ mình không dính mắt là chuyện tự nhiên mình giật mình mình thấy ra cái chuyện tự nhiên là mình không còn dướng mắt cái gì ngoài cái việc dướng mắt cái ngã này là còn sống sót của cái thằng ý căn này cho tới mức tận cùng đó mình thấy được mình thấy được là cái thằng trùm khắp lặng lẽ thanh tịnh đó vẫn còn có cái trú ngụ của mình ở đâu đó thì mình không biết nhưng mình đang rất là thanh tịnh rất là rỗng lặng rất là rõ biết không có cái gì không biết ở đây được xéo được gọi là khéo biết biết mà không có dính mắt biết mà không có khởi niệm biết mà biện biệt rõ ràng thấy ghê không ý căng nó tới cái tầng này học lơ mơ cứ nghĩ đây là ngộ tánh rồi nhưng mà đang lúng túng trong ý căn chưa ra được ý căn nó vẫn thanh tịnh nó vẫn rỗng lặng nó vẫn rõ biết nó vẫn trùng khắp nó vẫn biện biệt mà nó không có ý niệm tức là ý thức không hoạt động thôi thì bao nhiêu cái gì xảy ra ở nơi trần cảnh đều được ý căn rõ biết rồi mình biết mình chưa thoát vì còn mình ở đâu đó trong cái rõ biết này mình làm cách gì đi nữa thì mình vẫn còn có cái vị biết và mình đang biết chứ mình không ra khỏi mặc dầu biết khắp nhưng mà vẫn là cái vị biết và mình cái đang biết không sao khác hơn được ở đây có khi trải qua hàng tỷ kiếp nếu không có vị thầy giỏi ai cũng nghĩ tới đây là ngộ bởi vì họ thông lắm tới đây là thông kinh khủng lắm tới đây là thuyết pháp như là như là hoa rơi lá đổ <laughs> kinh khủng rồi nếu mình là cái người mà gọi là có một vị thiện tri thức giỏi hoặc là thiện căn chúng ta đủ lớn phước đức đủ lớn nhân duyên đủ lớn thì tới đây mình sẽ phát hiện ra cái thằng ngồi trong ngóc như con cóc <laughs> thằng ngã chóp nó ngồi trong ngóc như con cóc mày làm kẹt vướng tất cả những cái từ trước tới giờ cho nên gõ đầu hiện cái và ngủ luôn đi thì ngay khi đó là tất cả những hình sắc tất cả những âm thanh không còn là cái bị biết nữa hồi nãy là biết rằng căn bây giờ là mình ra ngoài căn để mình biết rồi nha biết mà không phải là căn rồi biết không phải là căn một giai đoạn rất dài để mấy người công phu để ý chuyện này nếu mình chưa có ra tới đây thì đừng có nói chuyện thiền ví dụ là tới đây rồi á một phen mà liệm đi cái thằng mà riêng tư sai biệt của ngã chấp còn sai biệt là còn ngã chấp còn riêng tư là còn ngã chấp bây giờ thằng đó nó liệm mất rồi thì hình sắc vẫn nguyên như vậy từ trước đến giờ mọi cái sai khác cũng vẫn nguyên như vậy từ trước đến giờ nhưng mà ủa cái cái cái cái này nó nhỏ hơn cái kia không thể kiếm ra vẫn cái sắc màu khác nhau như vậy nhưng mà nó khác nhau nó hiện cái sự sai biệt mà không có giống như hồi xưa nữa và mỗi một cái hiện hữu là tràn ngập trong cái pháp giới mênh mông này ủa mà mà hằng hà xa số những cái hiện hữu mà không có thằng nào che chắn thằng nào hết mình mới thấy ủa kỳ lạ lúc đầu mà bước vô đây bảo đảm là rất là ngỡ ngàng tại sao mà ví dụ như có một cây dựng đứng đây một cây dựng đứng cùng một đường thẳng một triệu cây thì mình nhìn thấy cây đầu là mấy cây sau là phải nghiêng qua nghiêng lại mình mới thấy nó đúng không và thậm chí mình thấy ở đằng xa nó cũng một cây đó nhưng mà ở đằng xa nó là càng nhỏ đằng xa nó càng mờ đằng xa nó càng mờ đúng không nhưng bây giờ không cần lắc qua lắc lại gì đâu hàng tỷ tỷ cây cùng một đường thẳng chúng ta đều thấy rõ ràng như nhau không khác dù nó rất rất rất rất là xa đối với mình như cái thấy đang hiện hữu ở trong cái khoảng gần nhất đang có nó rất khác nó rất khác khi mà chúng ta đã hồi nãy một lần mình thoát ra cái căn để mình thấy rồi thì nó đã rực rỡ một một tầng rồi nó đã rực rỡ một tầng rồi nhưng mà cái gọi là cái cái mà mà rực sáng và trùm khắp của tất cả các vật thể thì lúc đó nó không có hiện ra khi chúng ta rời khỏi cái cuối cùng của cái ngã chấp thì tất cả mọi cái đều rực sáng đều rực rỡ đều trùm khắp và muôn cái này nó vẫn giữ nguyên cái vị trí của nó nhưng mà nó không hề khác biệt nhau một mãi may nào giống như hồi trước hết tất cả mọi cái nó đều hiện nhưng mà nó không còn khác nữa không còn khác nữa không còn khác ở chỗ là không có cái mình riêng để thấy từng sự vật nữa mà từng sự vật đó đều chính là cái hiện hữu mà không có mình ẩn ở đâu ở trong tất cả sự hiện hữu này gọi là không còn mình ẩn trong tất cả hiện hữu này kiếm cái mình riêng như hồi trước không có mà bao nhiêu cái hiện hữu đều là cái hiện hữu đều là cái hiện thực mà không có mình mà cái nào cũng hiện rõ cái nào cũng phủ khắp cái nào cũng như cái nào mình muốn cái này nó khác với cái kia cũng không thể được dù là một hạt cát với một cái núi hạt cát với cái núi với mắt thường rõ ràng là nó khác về trọng lượng về khối lượng gì đó theo cái ước lượng gì là nó có một cái khác nhưng bây giờ mình có ước lượng mình có ước định mình có cái so sánh gì đi nữa nó cũng không thể khác được trong cái cảnh giới bước ra ngoài cái ngã chấp đây là một điều khác biệt của phàm và thánh thì đó như hôm trước mình nói tới đây rồi thì cái cảnh giới quá khứ vị lai như hôm trước mình nói đúng không là nó bắt đầu nó cũng hiện như vậy nhưng mà đầu tiên là hiện cái bình đẳng khiến cho mình rất là ngỡ ngàng và đương nhiên cái ngỡ ngàng nó sẽ mất tại vì nó hoàn toàn khác hẳn với tất cả những cái thấy tất cả những cái biết tất cả những cái hiểu tất cả những sở chứng tất cả những sở đắc từ trước tới giờ tự động nó biến mất nó khác hẳn với tất cả những cái thấy biết những cái chứng đắc của mình từ trước tới bây giờ mình hoàn toàn không còn nhưng mà mình làm một cái gì đó rất mới nó rất rất là mới nó hiện mới mới mới mới hoàn toàn của tất cả mọi cái đều là mới mới có cái chuyện xảy ra hàng trăm tỷ tỷ kiếp về trước <laughs> hàng tỷ tỷ kiếp về trước nó cũng đang hiện ra rất là mới mẻ hiện tiền mới là cái chuyện không thể nào nói được cái cảnh giới này ở cõi phàm mình nói gì nó cho mình là điên nhưng mà khi tới đó rồi là rõ ràng cái chuyện xảy ra hàng tỷ tỷ kiếp sinh tử của mình cũng là cái chuyện mới mẻ hiện tiền mới là cái chuyện lạ kỳ như vậy đó và những cái dính dấp để đi tới tương lai hàng tỷ tỷ kiếp về sau nó cũng lại hiện mới mẻ ở đây nữa và nó hiện như nó đang hiện nó không có khoảng thời gian không có khoảng không gian mà tất cả mọi thứ đều hiện xuyên suốt như vậy nếu mà tính thời gian thì không thể tính kể và tính không gian cũng không thể tính kể được nhưng mà nó cũng là hiện nguyên một vị trí một thôi một trí vị vị trí một là khắp cái pháp giới này hiện tiền làm sao mà có thể khác biệt không làm sao mà có thể sai biệt được hết trong cái cảnh giới này điều đó rất là lạ kỳ Thật ra tới chỗ này nói thật là không có Phật mà không có chúng sanh Không có Phật, không có chúng sanh, không có cái cái cái cõi giới, không có cảnh giới, không có cái sự sai biệt, không có sự khác nhau Không có thứ vật không có thứ lớp, không có xa, không có gần không có quá khứ không có hiện tại không có vị lai không có thời gian không có <laughs> không gian nó kỳ lắm mà dùng cái từ là không không không hết nhưng mà tất cả mọi cái đều hiện ra hết trên một cái khoảnh khắc thời gian nhất định khoảnh khắc thời gian đó một cái khoảnh khắc vô tận xảy ra một khoảnh khắc mà là vô tận chứ không phải khoảnh khắc là nhỏ nhiệm nữa chỗ chỗ nơi nơi đều là vô cùng vô tận không có cái gì không vô cùng không vô tận thì vậy là cái siêu thoát cuối cùng thì khi mà tới chỗ này rồi thì được gọi là trí tuệ khéo rõ biết biết chừng đó thôi đừng biết nhiều bởi <laughs> vì mình đọc những cái câu mà bồ tát phật nói mình từ xưa giờ tại vì rất là nhiều người đang làm lẫn cái chỗ mà khéo rõ biết này không phải một người mà quá nhiều người không phải một thời đại mà đã trải qua quá nhiều thời đại không phải một cuốn sách mà quá nhiều cuốn sách đã nói tới cái chữ khéo rõ biết này trở thành cái tinh tấn trở thành cái tỉnh giác trở thành cái gì gì đó cái nó thành ra lẫn lộn của cái rõ biết của gì người ta không minh định nổi là cái rõ biết của ý căn và cái rõ biết của bản tâm rõ biết của bản tâm cũng là cái rõ biết rõ biết của ý căn cũng là cái rõ biết nhưng hai cái rõ biết này hoàn toàn khác nhau còn ý căn là còn ngầm có mình ở đâu đó đơn giản để mình có thể hiểu nhưng mà ra ngoài ý căn rồi là cái mình ở đâu đó không còn nữa đơn giản là nó không còn cái mình nữa còn ý căn cũng là sự rõ biết nhưng mà còn nguyên cái sự sai biệt ra ngoài ý căn rồi cũng là cái sự rõ biết đó nhưng mà không có sai biệt mặc dầu tất cả những hình sắc không mất cái nào ví dụ một tỷ cái hoa trước mặt mình vẫn nguyên là một tỷ cái hoa đó vẫn không mất cái nào nhưng mà nó khác ở trước khi mà mất cái bản ngã là gì là khi còn bản ngã thì một tỷ cái hoa hoàn toàn có sự sai biệt có lớn có nhỏ có màu sắc khác nhau hoàn toàn nhưng mà ra ngoài ý căn rồi cũng là hoa đó nhưng mà màu sắc không thể khác nhau được và cái sự rực rỡ của nó chúng ta không có dùng cái ngôn từ người phàm có thể diễn tả được trong cái khoảnh khắc bước ra ngoài ý căn đó khoảnh khắc đó xảy ra thì cả thế giới này tự nhiên thay đổi hoàn toàn trong cái hiện hữu nó nó đang hiện mặc dầu trước kia nó cũng hiện như vậy mọi cái trước kia nó cũng vẫn là như vậy bây giờ thì mọi cái nó vẫn là như nó <laughs> bây giờ mọi cái nó vẫn là như nó và nó hiện hữu như chính nó và tất cả những hiện hữu như chính nó thì không có hiện hữu nào bị khiếm khuyết với bất kỳ cái gì cần phải chỉnh sửa nữa cho nên không có cái chuyện tu không có cái chuyện chứng không có cái chuyện đắc vì nó vốn chỉ là viên mãn tròn đầy không có một cái gì hiện có trong pháp giới này mà không viên mãn tròn đầy tới chừng đó mình thấy một cái kỳ diệu là ví dụ lão làm gì bây giờ nếu mình trở lại cái thân của này bây giờ mình ra khỏi cái đó mình trở lại đời sống đời thường bây giờ sửa cái gì bây giờ ta <laughs> mình làm sao cho nó đúng ở đây thì mấy cái trò đúng sai hay dở của mình nữa trong cái cõi này thiệt là tình nó nó thú quách <laughs> không có xài ở đâu được hết trơn á khi mà tới đó rồi là gần như không còn xài gì được nữa gượng ép lắm mới nói tới cái chuyện đúng sai hay dở trong cái cõi này là quá gượng ép để nói chơi cho nó có trật tự trong cái cõi giới này thôi chứ người thật sự không có dính gì với cái kia hết á không có cái chuyện đúng sai ở đây mà thành phật không có cái chuyện đó đúng sai ở đây là thành cái thằng cha phàm phu <laughs> chứ không thể thành phật được anh đúng cỡ nào anh cũng phàm phu hết á anh hay cỡ nào anh cũng là cái thằng phàm phu đúng thằng phàm phu sai thôi ông phải vượt qua được hàng ngoài cái thằng đúng sai của ông phàm phu thì mới nói đến chuyện thánh hiền chứ còn bao nhiêu cái chuyện đúng sai hay dở còn mất được ờ, hay là không được trong cái cõi này nó cũng là cái chuyện của cõi phàm không có dính gì với cái chuyện kia hết á anh ra ngoài căng một cái là anh đã thấy nó là cái thằng ở dưới kia rồi nha cái tầng thứ hai nãy mình nói là mình bước ra ngoài để mình ra ngoài căng là không cần căng mà mình đã rõ trần á là đã thấy cái đám phàm phu ở dưới thấy rất rõ ràng ở dưới ở dưới thì không phải tầng cao tầng thấp đâu nhưng mà tự dưng trong cái thấy của mình là nó nó rất là nặng trọc nó rất là phàm trần ở dưới kia kìa thì muốn xuống dưới kia chơi thì xuống thôi chọc chọc ý thức sống vậy xuống dưới chơi <laughs> còn không cho ý thức ngủ lên trên ở <laughs> nó rõ ràng là hai tầng tâm nha hai cái tầng rõ ràng hai cái tầng phàm và không phải phàm vượt phàm <laughs> mình chưa nói là thánh mà cái tầng đó là vượt phàm thì mà rõ ràng là mình thấy ra ngoài cõi phàm rất rõ ràng trong từng bước từng bước từng bước từng bước của công phu nói cho đạo phật nó không có buồn mờ đâu nó rõ lắm từng bước rõ rõ rõ lắm chứ mình nói mình ờ, tu mình không biết được mình là ai mình là cái gì mình đi tới đâu mình làm được cái gì không phải đâu biết hết khi có con mắt huệ chúng ta sẽ biết hết nhưng mà trở lại ngay từ bữa đầu là chúng ta phải biện biệt được căn trần một cách rất rõ ràng để chúng ta càng lúc càng đi sâu đây cũng là một con đường mà từ trước giờ chúng ta chưa nói nó đạo phật nó nhiều cách lắm nhưng mà cách nào cũng phải đi bằng cái gì bằng con đường trí tuệ mà đi vào nên nhớ điều này nếu mình không biện biệt được bước chân đầu tiên mình bước đúng hay là mình bước sai mình thấy đúng hay là mình thấy sai thì muôn đời là mình không giải quyết được vấn đề à, đây là vấn đề của công phu không biết là nó chuyên môn hay không tôi không biết tôi nói tới chuyên môn hay không nhưng mà tôi nói tới đó đó <laughs> thì vậy là muốn đi đường nào tìm mình đúng không xưa giờ là mình học quá nhiều con đường để mình đi rồi hôm nay là một con đường nữa đó ở đạo phật nó có nhiều con đường quan trọng là anh tới đó anh thấy như thế nào và con đường đi anh có rõ ràng có rành mạch hay không và nói tới cái chuyện căng trần mà mình không có rành mạch ngay từ buổi đầu thì mình không biết mình đi đâu mình về đâu đạo phật giải quyết cái chuyện căng trần và giải quyết cái chuyện ngủ quẩn nói ngủ quẩn là mình nói ở tầng khác mình nói chuyện căng trần mình nói tầng khác ở đây tôi không nói tôi phá ngủ quẩn gì nãy giờ tôi không nói tôi phá ngủ quẩn à <laughs> nhưng mà tôi nói cái chuyện thoát khỏi căng trần đúng không rồi ra ngoài cái ngã chấp là một con đường khác và chính chỗ này đức phật cũng đã từng dạy mình và chư tổ nói hỏi ví dụ như hỏi thế nào là giải thoát thì tổ trả lời sao căng trần không đến nhau là giải thoát mà hỏi ngược lại tổ nói hồi xưa giờ căng trần có tới nhau không ổng cũng phải rủ mình uống chung trà <laughs> câu hỏi quá hay mình sự thật thì xưa giờ căng trần đâu có tới nhau đâu ông cài bẫy mình cho nên lỡ mình có hỏi cái ông sư nào mà thầy hỏi thế nào là giải thoát ông cũng học theo tổ cũng nói là căng trần không dính nhau giải thoát có con cái hỏi thưa thầy xưa giờ căng trần dính nhau không mời tôi uống trà không mời tôi uống trà tôi giật ghế thầy té <laughs> căng trần đâu có từng tới với nhau đâu đó là sự thật cho nên hồi nãy mình nói là mình tay mò mò để mình thấy rõ căng, mình thấy rõ trần để mình thấy đến cái sự thật là căng trần hoàn toàn không có dính nhau là mình đã qua một cái tầng phàm rồi không biết là chứng cái quả gì nhưng mà bảo đảm là qua tầng phàm rồi từng bước từng bước từng bước từng bước để chúng ta bước lên theo con đường của căn trần đây là một con đường mà đối với chúng tôi nó cũng hơi ờ, gọi là cái gì hơi đốn siêu phương tiện <laughs> siêu phương tiện đó. đó cho tới khi mà chúng ta hoàn toàn là căn trần hiện tiền không còn căn mà không còn trần rồi tới cái mức độ hiện hữu hiện tiền của của của của pháp giới này và khi nào mà tới cái cái hiện hữu hiện tiền pháp giới như vậy giờ mình nói thì lúc đó mới được gọi là xong chuyện ha.